vì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồi đường từ mãi một người hỏi mây núi làm sao ta có thể quên người lòng ta như gió bên đôi hát nhiều rồi nào với đời mây trời đành lòng ôm sâu tương tư một đời tìm về trong yên một đời phiêu du mong tìm công danh đất khách hỏi người con gái ấy giờ đang sống sao rồi hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người thì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồi đường từ mãi một người hỏi mây núi làm sao ta có so ta muốn tìm về chốn yên một nơi phiêu du mong tìm đồng danh đất khách hỏi người con gái ấy giờ nàng sống sao rồi hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng ai ta phải ôm sâu quá lâu rồi đường từ mãi một người hỏi mây núi làm sao ta có mãi ôm sâu quá lâu rồi Đường từ mãi một người hỏi mây núi Làm sao ta có thể quên người Lòng ta như gió bên đôi hát hiu rồi Nào với đời mây trời Đành lòng ôm sâu tương tư một đời